thế như bây giờ cô có hát được một câu không hát thì à. hát được vậy cô hát một câu cho nên cho nên non đi ròn rò tháng ngày ra cấp non đi đi ròn rò gặp thầy lá lính nội này xả gió xả gió xuân thèn là ơi là Răng đen còn có khi phai, má hồng khi nhạt, tóc dài khi thưa con chim kia có thể hót cho đến khi đâm ngực vào gai nhọn mà chết. Con người ta cũng vậy. Con chim kia chết đi mang theo cả tiếng hót. Còn các liền chị một trăm ngày nào đó sẽ đi xa mãi mãi. Nhưng niềm đam mê và những câu hát quan họ thì vẫn còn bay lượn đâu đây Tính thiết tha, năn nỉ, nỉ non cùng với các liền anh, liền chị.